tán cây hối hận vì những gì anh đã chọn anh biết rằng trên thế giới này chẳng còn lại một người như em